Đây là danh sách các dịch vụ trong spa bao gồm là dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ và dịch vụ làm đẹp. Trong mỗi dịch vụ này sẽ được chia ra thành các dịch vụ nhỏ. Để theo dõi chi tiết các loại dịch vụ này thì chúng ta mượn tính năng phân bổ của công trình để chúng ta khai báo. Trước tiên các bạn sẽ phải khai báo loại dịch vụ trước. Các bạn vào phần danh mục công trình, chọn loại công trình, nhấn thêm. Loại ở đây chính là dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. Tên là dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. Các bạn nhấn cất và thêm dịch vụ thứ hai là dịch vụ làm đẹp. Tên là dịch vụ làm đẹp. Tôi nhấn cất bởi vì tôi khai báo đến loại dịch vụ cuối cùng rồi. Còn nếu như các bạn còn dịch vụ nào khác thì các bạn lại nhấn thêm để chúng ta thêm. Khi thêm loại công trình rồi thì chúng ta thêm đến các dịch vụ chi tiết ở trong từng dịch vụ lớn thì các bạn lại vào danh mục công trình, chọn công trình và nhấn thêm. Trong dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ có thứ nhất là dịch vụ căng da mặt. Tên là dịch vụ căng da mặt. Chọn hạng mục công trình. Chọn loại công trình là dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ sau đó các bạn nhấn cất và thêm thứ hai là dịch vụ độn thái dương tên là dịch vụ độn thái dương thuộc loại là phẫu thuật thẩm mỹ các bạn nhấn cất và thêm tương tự chúng ta khai báo tiếp các dịch vụ tiếp theo dịch vụ nhỏ nào thuộc loại nào thì các bạn chọn loại tương ứng ví dụ như là chăm sóc da lan kim dịch vụ chăm sóc da tên là dịch vụ chăm sóc da lan kim thuộc loại là dịch vụ chăm sóc da thì tôi chọn là dịch vụ làm đẹp đó tương tự như vậy thì các bạn sẽ nhấn cất và thêm để chúng ta thêm các cái loại dịch vụ trong spa để trong quá trình mà chúng ta hạch toán doanh thu và chi phí trong kỳ thì các bạn sẽ chọn và tập hợp được Đồng thời, cuối kỳ tính giá thành chúng ta có thể theo dõi được doanh thu giá vốn cho từng loại dịch vụ để biết được là dịch vụ nào phát triển hơn. Muốn xem lại danh sách các dịch vụ mà chúng ta vừa khai báo thì các bạn sẽ vào danh mục công trình công trình để chúng ta xem dịch vụ nào sai thì các bạn mở dịch vụ đó ra và sửa lại các thông tin cho đúng. Sửa xong các bạn nhấn cất như bình thường. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách khai báo danh mục các dịch vụ trong spa trên phần mềm kế toán MISA.